Xin chào mừng các bạn cùng mình trở lại với đại chiến người quay Chúng ta xem đại chiến người quay lần này là gì. Mình đang đến với đồi băng. Đây là vùng đất đồi băng. Wow! Chúng ta xem. Chúng ta xem à, những chiến binh SWAT của chúng ta. Wow! Đây là những chiến binh SWAT à, lửa cơ. Lửa vàng các bạn ạ. Đây là những chiến binh lửa vàng. Chúng ta đang triệu hồi triệu hồi 99 à, chiến binh ra vào bên à, đối phương đây là các chiến binh người lá à, người que à wow đúng đây đúng là những chiến binh người que rồi những chiến binh à, người que lại đội những chiếc mũ nhiều đá hoa văn đang tấn công chúng ta rồi wow, mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ ở trên đôi băng vâng hai hàng chiến binh đang đấu đầu đang chiến với nhau vâng các cái à, chiến binh đang à, tập hợp thành các hàng đang đánh đang à, đối nhau một đối một những chiến binh vàng của chúng ta bây giờ đang triệu hồi thêm những cung thủ ở phía sau kiểm trợ ta xem mặc dù chúng ta đang được các cái chiến binh Archidon yểm trợ vâng chúng ta đã nhờ thế mà chúng ta đã vượt lên ưu thế rồi vâng tỷ lệ của chúng ta bây giờ chúng ta đang à, tiến tới tượng vào wow, tượng Sparta tượng Sparta đôi băng và vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại một số cung thủ thôi Wow, các cái tay sai Các tay sai uh, lá đang tới rồi Các tay sai kiếm lá Wow, đang tới rồi đây là các uh, tay sang. Wow, chúng ta cũng phải triển khai ngay các chiến binh Sparta. Đây là các chiến binh uh, Sparta băng của chúng ta. Những chiến bị chiến binh Sparta băng của chúng ta xem có dẹp được uh, đi các uh, tay sai uh, mini, mini boss này không vâng các chiến binh sparta của chúng ta đang uh, hủy diệt các uh, tay sai tay sai do pháp sư người lá triệu hồi đây đây là các pháp sư người lá triệu hồi đây các bạn ạ vâng chúng ta đang uh, tiếp tục dùng những cung thủ chúng ta đang đối bằng wow xuất hiện xuất hiện một người khổng lồ một người khổng lồ kiếm lá các bạn ơi wow sức mạnh vô song wow sức mạnh khủng khiếp các các bạn ơi Vâng, bây giờ mình à, tiếp tục triệu hồi các à, chiến binh à, Sparta và các chiến binh cung thủ ra. Wow, những chiến binh uh, Sparta của chúng ta đang đánh giáp lá cà trực diện. Wow, sức mạnh khủng khiếp quá các bạn ơi. Vâng, các cung thủ này, các cung, cung thủ của chúng ta đang uh, bắn tên từ xa. Wow, chúng ta đang đành phải uh, hồi máu cho tượng và triệu hồi các uh, chiến binh wow các chiến binh người khổng lồ của chúng ta thật may mắn khi các chiến binh người khổng lồ của chúng ta không bị là những cái chiêu của kiếm đá đánh cho hạ gục đây đây là những chiến binh người khổng lồ của chúng ta cầm những uh, chiếc uh, ờ, uh, mát rất là dài vâng những chiếc uh, những cái mát này gần gần như là sắp chạm đến đất rồi vâng đây là những người anh hùng của chúng ta những người anh hùng khổng lồ những người anh hùng uh, cầm những cái chiếc vũ khí rất là dài đi uh, bảo vệ uh, đế chế tượng của chúng ta thế rồi vô vàn các ờ, tay sang đang được các người khổng lồ này hủy diệt ta không có sức mạnh hủy diệt như kiếm lá vừa rồi vào wow, các uh, à, gian thì các uh, gian của chúng ta đang uh, tiếp tục phá hủy các tay sai đây lần này là lần thứ hai chúng ta đang uh, tiến tới tượng đang tiến tới tượng Sparta của đối phương wow đây là một uh, trận chiến uh, long trời lở đất không vâng, làm cho không gian của chúng ta làm cho không gian của chúng ta đang như động đất wow chúng ta đã nhờ các chiến binh gian khổng lồ của chúng ta đã giành chiến thắng rồi mình đến với nhiệm vụ tiếp theo chúng ta đến với vùng đất Lastan Vâng, mình à, cũng triệu à, hồi các à, chiến binh băng giá của chúng ta ra. Đây là các chiến binh Sparta băng giá. Vâng, chiến binh Sparta đầu tiên chạy ra mệt quá nên đã trở lên bé đi. Vâng, còn bên đây, đây vẫn là các chiến binh lá các bạn ơi. Đây là các chiến binh dung nhan lá đây rồi lần này xem chúng ừ. ta triệu hồi ngay uh, gian cổng nổ đây là Tinderbot à nhầm đây là Griffon của chúng ta wow hóa ra Griffon của chúng ta cũng có sức mạnh vô song chúng ta xem đang hạ gục được vô số các chiến binh chỉ cần một cú đập thôi là đã hủy diệt được các chiến binh uh, Spartala à, xem một thứ ờ, nữa, wow sức mạnh vô cùng khủng khiếp các bạn ơi wow không biết uh, người người Griffon của chúng ta tu luyện như thế nào và đã hủy diệt được các chiến binh Sparta này wow chúng ta có thể hủy diệt được uh, uh, hàng nghìn hàng triệu hàng tỷ các chiến binh vâng tiếp tục bây giờ đến ra các chiêu thức của pháp sư Magaki xem uh, các uh, chiêu thức này và chiêu thức uh, à, Verifone của chúng ta như thế nào đây các bạn xem đây wow thật là tuyệt vời chúng ta đang sở hữu một uh, chiến binh uh, mạnh vô song chiến binh Griffon vô song wow cũng đã nhanh chóng hạ gục rồi Đấy, tiếp tục rồi bên uh, tượng uh, của đối phương triệu hồi vô vàn các chiến binh vào wow, lại tiếp tục triệu hồi thêm cả các chiến binh uh, người khổng lồ lá ra wow chúng ta xem wow thật tuyệt vời chiến binh uh, Griffon của chúng ta đầu đội mũ vàng đội đầu đội mũ vàng đó có sức mạnh vô song à, chúng ta xem cái này chúng ta có hủy diệt được uh, các uh, chiến binh này không những chiến binh kiếm ná vô vàng các chiến binh uh, kiếm ná này xem chúng ta khắc chế như nào wow chiến binh uh, của chúng ta đang uh, bị uh, mất sức mạnh rồi vâng chiến binh uh, của chúng ta đang bị uh, mất sức mạnh rồi nhưng xem chúng ta với những ờ, sự trợ giúp của đội quân của chúng ta có hủy diệt được ờ, đoàn quân này không đây đây là một ờ, đoàn quân kiếm lá wow một đoàn quân kiếm lá ngụy trang rất là kỹ vâng chúng ta bây giờ chúng ta đang buộc phải uh, triệu hồi uh, máu cho tượng wow chúng ta đang bị hạ gục rồi chúng ta phải triệu hồi ngay các chiến binh uh, Griffon khác ra nữa vâng những chiến binh ờ, Griffon khổng lồ, chúng ta xem có hủy diệt được các uh, chiến binh kiếm đá này không vâng wow thật là gay cấn vâng mặc dù là chúng ta đã với sức mạnh hủy diệt nó gần tương đương nhau cho nên là các đơn vị Griffon của chúng ta chưa thể khắc chế được các đơn vị kiếm lá như ban đầu rồi và vâng, bây giờ mình ờ, triệu hồi ngay chiến binh uh, ờ, Gryphon khổng lồ của chúng ta ra bằng vâng, ban đầu khi được triệu hồi ra chiến binh uh, ờ, Gryphon của chúng ta tự nhiên trở lên khổng lồ hơn và vâng, các chiến binh uh, Gryphon này của chúng ta triệu hồi ngay khi ra trận ngay từ trận đầu luôn vâng chúng là ờ, Gryphon khổng lồ của chúng ta đang nhanh chóng uh, tiến tới phá tượng boss vâng đây là tượng uh, người khổng lồ người khổng lồ đây là một uh, kết tinh của chiến binh uh, boss bên uh, địch vâng chúng ta vẫn đang uh, hủy diệt tượng binh Griffon của chúng ta đang uh, tiếp tục uh, đập vào đánh thẳng vào tượng nên uh, chưa đánh vào các đơn vị của đối phương và chúng ta đang tích cực hủy diệt tượng ok rồi vâng tượng đã vỡ rồi các bạn ơi vâng đây đây là một uh, linh hồn của uh, chiếc tượng ư vâng sự phản kháng vô cùng yếu ớt vâng đây đây mới gọi là chùm cuối các bạn ơi oh, đây là này là một trung cuối Sparta đang ngụy trang gần giống như chúng ta rồi đây đây là một chiến binh bot oh xem uh, chúng ta xem uh, một chọn một xem như thế nào các bạn ạ vâng chúng ta cần phải có những đơn vị cung thủ ở cuối cùng những đơn vị cung thủ cuối cùng của chúng ta cũng đang hỗ trợ chiến binh uh, ờ, Gryphon của chúng ta vâng sau một hồi chúng ta chiến binh Gryphon của chúng ta đấu trí chúng ta đã bị uh, bé đi bé lại đi à, đây là một cái sự uh, hạ gục vinh quang dành cho đối thủ vâng chúng ta đang hạ gục một cách uh, vinh quang dành cho đối thủ và ờ, video của chúng ta đã kết thúc rồi và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những ờ, video tiếp theo tạm biệt các bạn